นะกูยังคงฟุลกอสเปอร์เซมบารีปันเป็นลายเซนของเดียงเชียวเชียวแต่เป็นวันเลวเต็กเต็ๆเสกไปเฮลมามาออรดิเนชันเงินแต่ก็ยังเป็นเลวเต็กเๆองเงินเป็นมาเกยุนคุณก็สักขัดแต่องเป็นุงน้องเงินเรียดไปแล้องเป็นเลวเต็กเต็กดิ้งไกลกระจิ่งเลยหรอตอนเกี่ยก่อนน้องเงินน้องเงินงับนอนหรอ ai ayang hun ka sak te la petak pi a yit jong ilo a ki sak thei pi jong ilo da chang a en chik phadin khoi ki sak te nga điên kilome chỉ chang a akipia hiena cái eh, hiền thế jong tena sema hawina kum som le kum nga ka nga achi ma bangena tulkan sakwa le ส้มสกิเลสกิกุมาทุกลายะเอจีปาสาเซมินะ มีเสียกิตอมละมามาลายไอจังอาตุยพุมดิงกองอมจังอาลายเซนงาลูเบียาภูมิเลลไกเวไปรอของเปสุกกอบเลลอสิกันจุยเลวจีจงกิโลคิสมัยมานาเซมิมก็มันงมมสักโลหี ayang a som sagi legiat kumte mandalia khom bi ka eji khom bi ka tom jatwa tanga samyu chitte sa kham boy te na laise nong pia hi laise nga zo chang a kum thum bang chang in pau ban nai nei kele reverend ordination ong ki pia hi a hawadan man ke jong ai chang to sang kong ka ka tadi na to kum tumilon kalai sen nga zo kum kwa takte tulkan zakwa som sagi eh, tulkan zakwa som yale sagi te puta uga kambup eji eh, kompia reverend nga panhing sot pi ma ke jong nang hakin taina hao jong pasien ni nong phal nam le na chidam min la to pa le nga wan na lo ching le china ahun dun te เราบอกพิเตกองเป็นองทุกิมเปียนังนัทุกิมปีแหละออเดเนชันขององไปนะแหวอเมนลุงดามีตัวนี้บางอาคุณพังเปียและองลามสั่งตัวประเสีนินเป็นทนางอาตาเห็นจีมาบังอินะประเสีนนั่นเสเป็นประเสียนไม่เสียมาเอ้นักกิดออกเปลวแรงอาหุนตุนเตะประเสีนิน ai chi pen ông gen dạ, pa ban wa ming kama bagina ya sia chin no te kho ga ki ban jong kum tampi ma to pa leng ga huana ma pan kette ordination ki pia à. to ma bagina dena gen สยามนวมนวมเสียกิมเป้าสีซงก็หมายนี่ปีขวางนี่เตะกันูปาหุนสันปีมะโตไทยแลนด์ไปดิ้งตะคิดเชียงนวมบากันนี่กกนี่เป็นเสียกิมเป้าเต่อีกุมซอมและกุมงจินปล่อยมาฮีนะแต่เตงะเสยามนวมนวมลงไลเซนสิงคโปร์ละวัดไปแล้วแล้วเดียงเฮียงจีบังดันแต่งี้นะปัสเซียนิน อาบานบานาคัลคัดคิดคัลคัดองส่วนปีเต้าปายมินทนาปาตัวนาอุกซอนาเคบอกเต้าปายเบียกไม่ตั้งตนตรงตาเห็นอาเมนใครเลตุนีปอลปีกุมซอมและกุมงาของจึงตาหิมีงบังเินตัวแรงตั้งวาลดองแมลหอยไอเกละนุงฮักแมลดองหอยมามะทานมามะหลายตัก เมรอยมามาอัฐานมามาลายตักอัตังซานมามาลายตักฮีฮิบอลบีเบนไอเดียเล่กันตัวด้านินมวยไงอเมนไตรเมนินะตัวปากำไซนาดีงินนัสเซตักินทัสซานินดียงแคตัวอินปัสยานุเปียกทัสุงทัตังตัวอิจงินขาท้าตัวอิจงินปิลนัทาตัวอิจงินปุ่มพิท้าตัวอิจงินสมเลปายท้าตัวอิจงิน Taupa gam zai sak dingin akek ding ini por biben tuina kipan tadihi ong na ma, ong na ma dihi haleluya kum som le kum nga chi ben ei jong itang wal no lai kum som le kum nga koi phak lai ki tak ki nei lo ve dam chi takin dam diang diang ta taleng la ki gim thailo ลาซาซาตะเลงละกิยิมเทโลทุเกนเกนตะเลงละจานกบักไปเกนนกิยิมเทโลตอปาดิ้งินกิเปกฟังละละอนัสลัวลายตักไม่นะฮิปอลบิเบนตัวดิ้งินภาษาองจันดีฮิมกุมซอมและกุมงา celebration นะกูจงกงเกลขากูหัมพากิสาวงอ่างตังงลายเสียงโตภาษากัรมละบางจีเกนยมจีเล tau ba dai sun pol pi to ki sai again ma sak na pen pen mun pen ko ya ki mu hiam chi le lung dam na ma te alian som le ku ma te alian som le ku aneu som le thum panina sim leng sim suk suk le ko ki mu hiam che som le gung na tun te simung simong pita zuin nang ma in, asyang tau pasyanta pa khazinaihi achile zaisuin si hipen hi banga nagen te thupa na hi chi mahangyam chile nasila sain athai lo hi va na ka pai nong thei sak hi suang tunga kapol pi kalam di tua kapol pi hel khua kong khak ten asus ke dihi ji toy menena Paul P ji to ke saization again masak na pen pen bang tung to na gen hiam ji le ama kwa hiam ji Atai na tung to na pol pi apiang dia ngai na ge sun ge ni to sun anung ri samai be min ke kuang ji hiam min ke yong bang chi gen hiam min ke bang chi mu hiam adolle, nung zui nang pen tui phum pa zo ha ngong chi yom chi bo khat den la kam sang eliza hin te a chi song om kol bo khat den la kam sang pa seramaya hin te a chi song om chi ta chi ngai ngai tak te zai himai bi chi bel tua hi no we le bang chi ne yam no we le kuang chi ne yam uten au te tu nin bol bi kum athu bi ma khat zai ben ama i te zia ben te wa bi e. ama kwa i hi who is jesus zai su zai su chi ben gen te kha ya en bang chi thai yam chi ben tau pa thai nok phai phe tua chi di de le adol le pi ta zun dong lian ni na tau pa nang pe asyang thau anung ta avang lian pasian tapa khazi hi te chi khazi chi ben bang chi christ you are the christ ครข้าซีจีเป็นบางยามจีเล่ปัสยันสะเท้าเนปาเมสายาจีนาหิตัวเป็นตัวนี้ตัวบางอาบีตะซุนอดอนเลียนเล่ตัวเป็นสุลุงดับบ้ามาโมกันไอามาฮีนัสันตะเกนขเลียนไอเชียใจสุลุงดับมินบางจีปีตะซัวทุพางะเตฮิเป็นนัสีละสร้างได้สักกี่เกยิน vana kapai nong thei saki hallelujah hi na thei na man tu ha ke kwa hi chi nong thei na hi suang pi to gen dai be jesu i thei na man inga le suang pi banga jesu gen dai be hallelujah nang pen thu bangai te tunia ka pi ta ju nang pen hi suang tu kapol pi kalam di hi Tua Paul Biben, hel kwa kong kakten, susa za ulaw di. Tua mentu ni na pasianin a Paul P. ko itong alam. Mitam tung alam lawi. Mitom tung azong lam lawi. Miaw te tung ton jong lam lawi. Mizong te tung ton jong lam lawi. Mipil te tung ton jong lam lawi. mi pi lâu thế tung tôi dòng làm lâu ý dây su qua Hiếm chi thay tên là tung ạ bác sĩ bỏ bị kia làm ý khut bé anh tông bà bà tôi đi hiang Hallelujah tôi nên dây su qua Hiếm, nang a ding in qua Hiếm, nang dây su bằng chi mụ này hiam nang dây su bằng chi tel này hiam nang dây su nak qua chi này Hiếm. Cipen dot nalian pihi nekat dite tung itun tak chiang zong toma thu bi ben hi leitunga bang tangi ne yam chi to vantung ki lu ding lo hina leitunga nom lan jai su bang chi mo ne yam chi to ki lu ding ai ve amen na chi the ya nang sumpi bang zakhian niam upa kumbanga sem niam sia kumbanga sem niam nếu pi mà cài bằng giả này em Khăng đâu mà cài Sunday school Ngắm tắt rồi bằng tương xem Chị đừng đó kia ngại thì lừa Năng giấy su bằng chỗ này em Giấy bên năng adin bằng hiam Tôi mình giấy Simon Peter Zua Thu phá ngạp tệ ตัวบ้านองดอนที่เรียนเป็นทุกปังไงเลุงดำหมอกไปไหมอีเป็นนสีละสายองเทศกิเกินวานากปายองปุลากิจเจสุเทนมานเป็นพัศยันเปกินงปุลากเทีฮาเลลูยาบอกกันเต้นเจสุชิงง่ายๆปองหมอกินะคริสเตียนไงนาดานกตากิปาวง่ายๆปองเห็น อาศัสูเป็นกวาตักตักยำเจียอาเตลโลกยำไทยมอกีตัวนี้นี่ปอปีกุมซอมและกุมงาอาจินนาปอปีอมมีเข้มปวินเจสูเกียดินบางยำจีอาเทยตักตักตักดิ่งตัววันทุฟังฟตาเฮนอิขามิดกี่หองตาเฮนอิขาบิลกี่หองตาเฮนเจสูกับบางยำอาจิเทยตักดิ่งตัววันทุฟังฟตาเฮน ยซูก็ข้าีึกใครตัางดีงาอสิปาฮีก็มอนางพวกเขียสักปาฮีอสิสันโตก็มอนางสอบเสียงสักปาฮีใครนุนตัางนาดีงินอามานุนตัางนางเปปาฮีอามาเป็นสีนันเลนจิบโซลวินนิทุมนินอัทโทกิปาฮีสีนันลินนัตวัตุในปาฮี Nega di de kejong ong to pi ki ki Itel tak tak di review te nau te. Haleluya. Kat vi te ipol pi doktrin tuam tuam kong to kibuai buai pong mo kin a Jesus to ki buai non lok te. Kat vi vi te ipol pi ngai na le dar le ziat te to ki pong mo kin to ki non lok te. Tuni ini Paul pi buai pi bel Yesu itahen. Yesu tanuam setahen. Yesu tuma agen gen nuam sesem sem Paul pi tahen. Yesu tel tei nuam sem sem Paul pi miki miri itu bantu bang betahen. Yesu tei tel na kang jing tua. Yesu atoi sang Paul pi mal sim jiat aidi itu bantu bang betahen. Hallelujah, 할렐루야 굴뱅인 또 바빠더니 아멘 아멘 아멘 cái quảng trị này hủy ẩm lấy xuống chim hò khai về đun nên kênh thì tạc phần giê xuống tăng thì không kênh này đừng đồng nị nị giê xuống năng bằng trị này em là lúc xin tạc quang đòn xin giê giấy xuống đi năng bệt zeisuben nangadi nakuayam. Nabangyam. Bangchinayam. Kahon pa, kataupi, katau pa, kakumpi pa na citaktakyam. Kanuntang na ina citaktakyam. Hallelujah. Kamo may na ina citatakhyam. Hallelujah. pasienta ka so ateina jaisu hang bekina chithai tak takiam haleluya kana khem bahi na chithai takiat takiam la phuak ba kan bangji leitung bup lain la phamo saking jaisu ong pepeu le chen ke ya ding ki ching hi chi jaisung bup na day na ako le kain suwa ka na ikalam kem ba isong kachidam na piala isong in kapil na kasiyam na isong in ka na ikalam na day bang bangun lakyaon pamoke jesu ang pepe ulew chin Dr. Billy Gramin bang chigen yam chile thangam amay jesu to ding hi pe uleng hel gam kapai ding dongin nuam lelinte chimokay kazak chi la ki bang wen lam dang sabat nuwe en ahel ma kita jaisu umma ahel ma pain mam lawa jaisu umma atun hel ka pai jong in jaisu toi pa leng chi gya mok pen khau pai lo chi ken chi ngai ke en ka ngai ki ki nai mo kai be a jaisu am na pe pe helai pe jong anwam ding nai zoi bo aban tungam kia ki pai don sei suom ke le nuam lo ding da ni amen amen mandele ka pai le ka chen nu ngak no ka to ki kum lom nang sile chin ko pai ding nia ya ka sila van tung hi mo ba ha à, van tung pai ding ni à. ya ahang à, chi jong thai se kyang hel gam bel ut vet kyang van tung gam be ku ting chi bang hiểu hel ga lo ban tung gam be kut nia gì chile min hiểu nuam lo chi lâu mo ban tung gam nuông ma ma chi lâu mo chi lâu mo à tôi lấy ban tung gam tung ning chi pen à a chỉ chi dana tung ning chỉ thấy nia, ya na chi na tun thei na ding thu gen di be ka cha a hang jong thei ma ma ging a hel ga ma chi bong bong a u thì na un ya lo yin na ban tung gam be cái gì, tôi lấy ei u thu tu a ki tung mo le ka chi a to long thấy tuan se kim chi là be thay lâu bia bỏ ra đủ thế áng thế lâu bia vàng tôi cầm tuân xòm bỏ kiểu mày tôi nhang cái khom té nó ai ta vô bạn tôi cầm tung đẹp chìm phiêu phiêu tôi phiêu phiêu kêu, nó tuân nó đi áng đây anh xin nó chỉ là ghen thay lâu thay lâu út cây ve bỏ út mất tôi chỉ tung đây mò mọ nà nơi này là bạn tôi không chỉ tung thay lâu hiê bạn tung ngâm bên siang rồi ấy cái gì lẽ mọ na bên mi khem bên này lo mọ đang dòng này này cái tiếng mọ ông chỉ kia ông chỉ kia lại về siapa na dòng này nít ông chỉ thế kêu này mà về ngô tuang mang ghé ni về ý mọ pipi mà bàn tung ít tuân thế này làm bi ông về cái chỉ chăng à lung lút bên này làm ta cái ghé bị thế tu tunin mọ pipi mà bàn tung ông tuân bị thiên về dây suy mộ này tê dây sùn ngá hi kê na ngon a à, mộ pì mà mộ kính chỉ vậy là vậy với cây kê na ngon a à, mộ pì mà vạn tùng á không lột bị in mộ na tinh siang ta ina uten te imo na ta van tu am ki lu thei lo ye ayang Jesus imo na teng siang sak thei ye amen ke nangon amo pima van tunga hong lut pin mo na teng siang ta ina imo na asian te na ding in jesu bekin sem te hi e an chiam na to siang te lo hi uten out te ongen na ngai lai leo chen e an chiam na to asian te lo lam thak gen ning hi te thu khong ngai sun sun non ke ning na chi thu khong om ngai na ngai sun ton ton ke ning na chi siang a ngai sun tek tek zo nai ve ai na le ai na le wa pa liam luam ai sin nam nan keng chin ngai sin tak tak in i mu thei lo hoi le wa nu tang zang ko nga tang wal no khat alom nu tak ngai ngai ke ke ke khen nu amak ama be nong mak lo ma ma ai chang ครับเด็กก็ว่าหูปีแล้ว siapa o ken mel numai hembo azuau ding mutai bang chi zen mo Kalau nu dong kam chem chem na bin lo mong ai sanin numai hembo bel suau in te achi ken bel tua kiban numai hembo ben gulpia mui ông chưa giờ rẻ này về ông mô แต่นักขันไม่ผิเด็ก็บางทีบอกเนี่ยหินูไงสุนนนเกินหิปาาไงสุนนนเกินอิจิจัียงไงสุนเต็กเต็กชินะหิทุลำสังเป็นพอกินในนนเกินนั่นจีเต็กเต็กพอกเต็กเต็กแต่ไม่นะมอนาเป็นอีกเปลสอนเนี่ยอ้กิเห็บจอดหุยโลฮีเจสุสันเป็นกินองเห็บเขียนสักทีฮาเลลูยาอาเมน ngay ngai sun kai ning chi tak tak ngai sun tak tak iman ngay xuân là ngay xuân hal tung tunga ingai sun la ngay xuân lâu tung king an on lo zo jesu sin này chỉ tung chi tunga aking athai ti to ban thabang vita hallelujah là toile tunin jesu na bang hiam kagumpai amen jesu na bang hiam kamo mai na hi Zaisu na bang yam vu banga kangaw na hi Amen Zaisu na bang yam pasyan maya mai pa kanga na Zaisu hangi Bang kami mo kami ki huai pi Zaisu to ka mo na tang puak sakin ama kau perin Zaisu hai na la dik na bu ki pet kaya suak mo ming me khai pe กทะเลาะลงพี akon ko nga happy na to dikhi chi chapte nang peng ho kai ve amen to le jesu kinangarin ba nga pasyan mai pa nang nai ve midika chapte na nang nai ve mi hoi na tan na pen jesu ai ve siangele jesu pe ina hempe wa ina hempe hi mo kai ve hallelujah Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tun ke bang ai le ke thei tak chini na. Ai su ta sia chi khong ki sam ke ina. Mun tua tua khong ong ki sam koi koi tua có gen gen teng ma gen gen koi koi giàu là cái về mi kiang có cái bay bay hàng rồi. Atulam à, nang pi gen rồi tua teng ma. Ta mi nong sam sam ke. Anlim na unawong piyapyalay. Buwanong lay sakto, sumungpia to eh, hina. Ang kisiyabol kahin na seke. Eh. Kailagay kang kingay sa kanwi bangsa. Abang ituan daw kaya le sa ato arang ilo. Zaisu na upte. Aman mo manang pian may pang pia bekiluin. Ong lam tawayve. Eh, Amen. Amen. Kaitunin minong siyabol na ang tupi mo na เขาอีสอกนะมีดังสังเขาอีสอกขากิเซนเซนโลเจสุหังเสียดิบเสียเดวิดเปาโนมาวมเปาโนเดวิดเปาโนอินลาขนมพวก้เวกอสเปลกัไปเตะอคซังบุบังกิกวาลินเจียมองกิดอนินปากขององกิองกิออกสักินควายาของกิสักินใจจง มีน้องทปีบอลกบันขององปวกสักอันลิมขององกีวักวกของกีก็ตะเข้มเปกังไอสุสุจังเต้าป่านั่งห่างฮีเต้าป่านั่งห่างฮีอุเทนเอาแต่ยังเงนึงเจสูอุมินในแรงอิโมนามาอินนนตักตอนตุงนางอินปัสยันตาสวกจิจังไปคิลุนเลยตุงนางอนะองเอ็ดลอมสักเป็นเจสูอีเว Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Tinahaw bang? Samahaw bang? Nun patoy na ngayon min tu siyama tin kisamsamin. En tive nem lai ko nga. bangin? Tugenin hawin apa to kekakin hawin am nui mai kep kawai hi katanu te khong ongen kekak cia cia neu mu ma ma bak cia nau pang mu ma mai dia katanu te khong ongen kekak sai le padal ina ina tun padal bang om non lo hanga atanu ane u pen pen pasuan pen at anu hai zoi me lo anu ni hai ve mo ma tun apa bangin mu non lo pasianin atanu zang tulai tu padal bang ong tol bel tuan ni te tu ni ateng mul nuam ma ma dai be henu ni ang bangin mo te lung dam ba ma dai be nu ni ang aina le nu ni ang hi ma ben mahanga ba sen lam tho thura nga ge lo jaisu tho tang ko ai ma nai be jaisu mang ji ke nong lap to le ke nong lap to le ken mi te ka kya nga kai ning chu thu sim bi bang ki sai dây suy lập tổng lệ mỹ tế cải những gì về băng kỳ say đâu nó khi bằng nè pin dây su cầm mà là vàng lên nam hay về cái nông lập tàu lệ mỹ tế các nhà bài cải những gì bogin dây su alam tàu xem xem tế bên mỹ khu phi bảo amen qua tên mỹ khu chút xí mong nghe ninh dây su nó lập tàu tắc tắc lệ mỹ khu đi ghi tế rồi bây giờ su cầm chia mấy về อามนนังไงแล้วจินปอลพีทูแกนี่เดปอลพีคองอ่ะเจซูทูตัมแกนนอนแมลวินะทัตัวตัวจีดิ้งสีกันตัวตัวของนักแกนแกนนแหละ คิอจุยเล่าเต็กดิ้งเป็นเกีตยกเต็กดิ้งหิงเต็กๆดิ้งอุตเณเอาเต zui ding si kan kil na to mi ki pili lo ye zui ding si kan a zui zo lo khem pe te amai sak pa thui gen te mi khang to zo ye khut be ki to pa pa to ding ye ngai to pen bo ka ten pen ka sang ka lai wa ka sin ka tong gen la bo ka pol bi te pen khang to lo hi chi มหาคังตุลเฮียมจิเลเจ สีการเขาสวยลัวจีตัวตก็อะไรหัดปากเกนนะนปอลพ่มีเตวันตุงมีเตสานยามอามนนปอลพ่มีเตวันตุงมีเตสานยามอุตเณนเอาเตงเกนนิงบ่เกนนิงนังไงบ่ปอลพ่มีเตเป็นวันตุงมีเตเหลวเย่ไอ้บางด่านบีเวมาฮีนะ มีทรงบ่งวิเวกิล้คมนะอาเมนอัตมาเราเราอัจจิตาสุเราเราเต็งอีดิ้งจีพังพังอินอัจจิเตนังอนอายจเราเราเต็งมาเกี่ยวอมียังไงแต่ว่าไอ้นิมเนมวิเวยีลำพอกินะเจสูบ่มาสังนามะต่างกูซนี้ praise the Lord ตองเจียกเสียมานุเสียเซลปีนุเสียมาส่วนจิกิน นี่ปีนี้ริงคัดลุงอีเวนต์เอะพอลตุนยางบัดพัตไนะครั้งเดียวกิบังเตยนะปีนะเอเดิดานะไปสบายะเป็นเกย์ฟงเซบังเอ็ดเกย์เวโอฮ้ยตักเตดิ้งกะจีเลยกับลมเตปอกัดแพงเพแก่เวอินะทุ่มังละวันเลใต้ใต้มาอบจิมา ดิ้งกะยาเลเซียปาบอลพีชีต้องหันเจียมดิ้งอิ nem nem ding a dong na om siam te hi sit sa ding sen na som lo le kitat mangin dingi kolten ten lo le le piatta de che เข้าไปแล้วแรงกิตัดบังเทงคัดเวเวกรสักเซลดิมอเมนอเมนจิตใจแบบว่า ยาเสียมังแต่กองเงินเด็กตะกินองเข้าแก่นเลยปกติหิงแก่ตะดีแบบองเข้าแก่นเฮลโหลองชอบจะจะนัวมตัวนี้ในเตะหมอนเปียงินองไม่สักปะอันในเตะแบบทำไมคริสเตียนนี่จิตเตะปอลพีจิตเตะกว่าเตะมีดังเตดานาอโมโลเตตัวนี้เปวบาลลยัง đang te mò bằng ma mò te na piangin mo mai na nga vàng vango amen midang te khial ma ba khial te na piang mo main kami siang dau te chia chiap te na nga te ve hango wa jesu hallelujah hallelujah tôi mình là เยซูกระดิกนากระหมอไม้นากระเสียนเท่านาปัสเซียนไม้พากงะนากระสวงปีจิอัตเตลกิมวิเวอีกกอมจังินข้าจีนตัวตุงตอนอปอลพีอัลัมในซอยเวอาเมนบอกกันปอลพีเตเป็นอดอกทรินุกิสักเทพีก็ดอกทรินมาหอยเป็นก็ดานบูมาหอยเป็น คะแนนลายเกเป็นเมตดีสินะเมตดีสิเป็นอพวันจิลบาเป็นจอห์นเวสลีย์ฮินะสิกานะเขามามาตอนนั้นสวยนะคอยคิดสบาะไม่นะเมตดีสเตดานบูเป็นอามาลายเสียงโตจะสังเพียลาอาชิมจอกขัดไว้เป็นก็นานไว้บางอาปอดพิวปัดติงินเมสตดีสดานบูอารมณ์เล็ดเลวอมเลว kapian tak chila ya kapuno te khat pol pi makai khadina ngen ngen ngau ngau ve methodist mok pe hoi ma mai wo idan mubang mok pe na seluai wo zui di hoi luai wo chike alai sang do sang nang ona bi mu za dai ve ayang atua dan buai mama pol pia khan lo nam yam ja om vel lo Sunday school pia kom koma mi ke bo lusden. Khanto na velo. Ute na ute daan bu te sikan te bailo ten pol pi hingsa kilo. Jesu bekin saki. ki. Hinna ben Jesu sung beka omi. Nuntang na ben sung a omi. Tôi mình tao bay dân chỉ cái mai in làm pi cái hi nun tạc na la cái hi thuman thu tạc la cái hi Giêsu cả nun tak nam him tôi mới đây tế đàn con kỳ lì lè, xi măng kinh đi giang ý kỳ lì bè Giêsu thuộc kỳ lì giang Giêsu đang ngong ý thì à đắng mà mà ghen tiếng đó này cái lên rồi Giêsu đang ý đi mà cái chì chì lệ mắn véo Amen Praise the Lord Giêsu ít ít làm ít xem xem thế inun tang na kinau so xem xem Jesu momaisak ibang banga Jesu sani lam itel tek tek tek kinauso tek tek paimanin lapuak wan bang si Jesu nongit man kanuam pai kwa i cheta ke hong i thi ke hong in Jesu nongit man kanuam pai ke nangon hong i thi นางอนี่จีดวงจีอีตากเล่าเป็นเป็นนางอน ไงตากเล่าเป็นเป็นนางอน องอีทีจีเงาเงามาเป็น มีเข้มไปว่าเดียคุมเป็นนี่บ่อาศัยสุนทรตัวจากแต่นวมนะไซบ่ทุกคำกสุยโซยามอกสุยโซเกยามอปอเพียงไงนาเต็งกัสินโซยามอกัสินโซเกยามอจะกิสิสิเปนนินเอละทางเกียมสัก tàu pa tung là lùng đâm na bằng mà ông sắc lo ai ông dây sun cái nghi thì ít te ông ít pa dùng lùng đâm ấy ít năng à thế ông ít lùng đâm hi dây sun cái nghi thì chỉ xin vào lẽ cái năng ngon ông ít thì chỉ vơ cảm ơn nàng mai sắc hi luôn tạc toàn tung nàng bia hi mít đi kinh ông chiam te hi Ami siang ông chiam jam tehi tâu ba dây suin kei ong hom thọ vẹn lo hi chỉ bên tel đi cái sam ngà mai mẹ tuân tâu ba dây su hom thọ lo bi ấy bên ấy đấy kei ki hom thọ thập bài. ki hom tho thập pai tua tiếng in ang van lum đek đek ta ilu dong phong dấu nó lo u te nào te nang ai tao lung đâm na thu nghe ning dây sun nang hom thọ lo hi Nay bang ba ong tel lua ile lai be. Lapoban, just as I am. Kay bangin tau pa ang pahingay chilel be. Tanem na kisak lew. Nay bangin pa ila jin jaisu nong sang. Zui zau na kisak na to na pa jang aman asara bekin. Nay in na pa ite aman sanwam zoi be. Pa ise te azak da na ben tuay jiao lel. Zui zau kisak tốc pa cái pen ni bi kada na an to ba ve tang xóm xóm so khăn bàn tất cả ka pia hua sia dong pa qua kwa bang i keng chi se se ina hua pa kok pe su pe se mo mai lu hi chi mo kai ve se sia dong pa le van tung ngam long ngam lam dong ngam lam lo aom bengin to pa mo nei ke yong he pi na chi le mo mai sa cha hi chi mo kai ve Tôi mới tu nín, giê-xu đế ấy duy do na suang lau din i bang bang hen à. à, topa athanem na tanu athanem à, na tapa ke hiao ming ong mai sakin na chite, de topa lung dam hi yau la lai ve hallelujah topa nong tel sia mai ve amen tua la na sang e ya tua ki tui te hang ma in ke hong si hi ฮองจีนุไม่ขัดคำเทวิเทสังนี่นะอารมณ์เตตัวกั้นละก็จตุยของวักิสุนินอามาจตุยคำลายตะกาอารมณ์เตนนัชเยสันสานคมยาลพิอามาเกียตัวเตงะลงแรงก็ง่ายเลยลาวเลยปะตาวะเขาบอกเจอมเลยคิดตุยหลวงเต้าปานองฮูปิเจสุนฮูปิกาตนู tua banga chimo dong tua ka namo na hang à, hanga chimo đông tua ka na lom te nong no sia lung leng kong ai anom pe tua banga na em na te hang ding mà, cái ông si hieng chi hi che Jesus in hong sam hong pai un tui ge ke kya nga na dang ta kong thei Công nhal kei đi gi khoa mia là na ka chang ken dong công ka pi hi tua ki tui te hang mà in ke hong si hong chi năng Jesus nang ngopi thanem ken kata nay bangin kenong tel siaming o chi te yang to dan in jesu tel den le i por piang no so di hi i por piang in so di amen amen hoi na ding ki hi le leng ki hoi lo tek tek zo jesu thu ki leng hoi na ding ki lo za jesu ông khel ding ben ik hil nai ke bo ông khel ding ben a à jesu hi ben Amen. Onkel ni ben a tiuri lo ye. Onkel ni ben a mi a i zeisu onkel ni vô. Mi ki mil zeisu to kital sigin zeisu nei tek leng. Dam dama ki hoi to tek tek ding vo. Dam dama ki pitching tek tek ding nei vo. Dam dama ki tel to tek tek đi. Ki hin so tek din ki no so tek tek đi hi. Tôi men zeisun pen lungul luai ve nâu quang chi nèo hiam nâu bằng ông chi mụ nèo hiam tôi ni ni ZCCC bol pi tè lệ ivek pi tung ạ dây su thị tel na thu bằng tung ta hệ dây su tung ạ na khem pe ạ na khem bầu ki ngạc nhiều nhiều năm na thu bằng tung ta hệ tôi là dây su na bol pi mà zia bằng cái nông lam lel đi ngay về Hallelujah Praise the Lord. Ông nghe nưng. Rằng có hai dòng tôi sai rồi. Giê-xu thú các ghen ghen lệ. Paul pi khăng khăng mô cái về. Làm đăng mà mà. Làm đăng mà mà. Tôi mới Giê-xu hít xuống tung ạ. Cả Paul pi cả lắm đi ghi. Chỉ mô kinh lắm tắc pi ghê ưu tế nào thế. Quay. Cả Paul pi khăn ra đi. Chết khắt ghen lệ. Rằng qua lại ạ. À, อันตังอันนี้ส้มขากตาทุ่งเงินตุกแกอีกจรังก็เลยขับังจะเฮียมกัดเตะข้อสงกกบากเลยเสียเตะขัดอดังกัดินตกิตัวกินลำกระบอกมาเสียมุงตองเล่าขากตาันนี้ส้มตังอินตุกแกก็ยมาละบากเล่าชิมอกแรงนับพอลพิวกยชิบังกวานในบัวกู to bang tu ngeu ngeu gelo nisima man la ka pol pi mi teo ka van ban ngon khang tau thei ma ma ke beo no ko chi da no wa un chi he ken siapa kya siapa ken pasien na sep chi pen pol pi mi van ban ben pasien na sep hi ma sakai vo jesu khe pong ni veo ka chi jesu khe pong a tam pi pi hun jang le a jesu pen anung ta tak pin, hin imu thei lo man begin amana pol pi lam hi vo te nau teo Praise the Lord. Amen. Kaci tak pi. Kazua ulu. Kum som bang tuapan tu siapan kum ongji jo. Kum som kita ama Paul pile kau full gospel Paul pile kait kak de. Ki kam mata. Kau pen hang tau mama ta. Ama wen wa lama atok ko daga omlai. Tu ai menina Paul pi ci pen Jesus ai Jesus na lam dihi. En lam no ma iki pei pei le. lam luk tak tak ngi zoring jaisu lam le ama dan cả tháng hoi ye tamel thu bi jaisu lam ding yu le bang à? à, ya a jaisu thu gen gen ding ge amen bang ya jaisu thu ông yên na thu ông ongai na thu ông mò mai sang na thu ít idam na à? dia alma liam na tong thoi dam na thu yau na dia ma zongkal na to man zongkal nang thua ka yau na dia ông lấy sang na thu อีกว่าโซนนี้มันสีนาสวะทอกิงละทูจีของเกนเกนเลงตัวสวนนุนต่างนาอมโมไกเวฮาเลลูยาตัวมินุเตนเอาเตตุนีนะอีพอลปีขังตัวตาเห็นไอ้เดซสุโตกิลอมตะตักตันี้เจสุทุยเกนเตคุมเงาเงาสะตักตักตันี้แต่มันละพวกเต้นตัวทุนนาเทเตบังนะจ๊ะว่ากาเกนเกนดี กาสัสดีหงอนปะพานาสุนิโลวินกาเกนเกนดีฮีกาสัสดีหงอนปะพานาสุนิโลวิน Zaisu tu nuah masa tek-tek di depan depan petai. Hipol pi aki homi patite hi pol pi le ei tunia hi pol pi hi lo te hi phia lungin khem bewa jesu to akidim te ai din to pan pang bata hai hallelujah jesu tu izak chiang nuam asangau ngau tek din to pan pang bata hai khum sa sem sem din to pan pang bata hai again te siam takai phang phang tale à dây su thung yat ilungul nak le ong khum giao ding này ai về praise the lord dây su ít quá ông đong đi vô quái dây su ít quá dây su ngay quá dây su bên pasien tapa ya le dây sun sina zoe na thâu kia kia dây sun qua mona pokia Jaisun kwa mo na maisa. Jaisun mo nei pi tale ama um te dik kisang na piang na sukan nang na pa ya. Midi kita ni ai in Jaisuangin pasian mai pa nga ta ni nga nai lo. in na zon na ban hau đi ji na um ngam ya. Um ngam bo. Lampi omen lawang umaw lampia lau na mo na lampia bol te jesu amen san tui bi khen kama lấy kêu to na amite apai sắc thai tau pa amen lampiam nau na muna na swa tang na ding lampiang on sak thai pa ben jesu hi ton tung hel gam bay ding kim lai van tung gam alwa ding hang koi king keng ben jesu ai ve Praise the Lord. Jesus to nakimu niya akipan nang pen. Pasian mo na mitumdang hitahite. Midik hitahite. Napaw da nom da namel na sa laitong minang detobel. Nakiban na tama maalahan niya. Ayan, azaysu mo na nang pen. Mitumdang hitahite. Akasiyang daw tiyapte hitahite. Akasiyang daw alua hitahite. นสุงานาคาเลยปาษาอังก็จะเป็นกิจสมเล็กๆกิจสมเล็กๆกิจสมเล็กๆอามนตัวสุงานุงตายตายเดเลยต้องมีดังเดียวตัวนันเอกดันนั่นดดันนั่นสิลดันนั่เตนดันอากิบัลลายังอากิบังเรานอนเราคันตบีขาดทุกอวกิบังเตนอนเลย praise the lord กิสมเล็กเล็กฮีกอลเทปเอาเลยอาเซตตัวเอมีตายนับเพียงจะเกลเลยภาษาอังเซษตัวเอมีนายเราอีเต Jaisu to na ki zop tak tak nai ke le pasien to aset to mi nai lo hi te aset to mi nai lo nai manin nan chiam chiam bang nan chiam zan lo ching thai lo china keu tek tek hi te Jaisu to ki zomin nan chiam na sang no ne alo ching zon to panong koi thi hi núp nọ lâu bí bí mai à đi khi thế nam là lá bên lâu na bên đi thu luang đi khi ute nau te Jesus na ngongi thi Amen Amen Bà hang ăn ít, Ahang om lâu ít, Ahang om lâu ít na tong hi thi Ấy mi tên bè, Mi hình tên mẹ lùng chứ mà Ahang om giấc mạ lên nghi đi nghi vô chết rằng ang om lebe nang le kai pa zo lâu lèo lèo ding i ve ang om lo i na tong i dai ve ang om lo chi sin le koi mani lo kan cha mani lo hong ji chi i thi lai le ve o chi bo tau pa i di làm alum nam ni tau ban tu bang ta hen tôi men tôi nên dây sun tôi nên nắng là cái ông đồng ý cái quảng chi nào hiếm na don no bang bang dong sin ole jaisun ke bang chi no hiam a chi le nang bang chi don ni to pa adang ka thei ke le dong hita hela nang pe ke yong yi ta nanun tang na apeng am pai ve to chi jiao le chi dong to teng ki ching ta amen ke yong yi ta nanun tang na apeng am pai ve to ชี้เล七霄了了进นองเจรู้ตัวองจิตเองแต่บอกเลยนะ praise the Lord hallelujah แต่เป็นตัวนี้เ e s ู s อาทิตย์เตลิงินตัวปันตุปางเบียนลาฮิกุมซอมและกุมงาปนินหมายลำเร็บเชียงปันองไปดงตัวปันอมิเสียงตัวเตะลากิดงฮิปอลพีเป็นขจีขวากต่างสักบอลพีอาฮิดิีงิน taupan tupang petahen khasi gwalzol na lan asang pena akhai tau polpi mimal kasim tia dai din taupan thupa ong petahen tua dingin akhasiang thawin ong makai ta hen taupa to aton khom polpi te ong isak ta hen khasunga anoswa ahing sit set polpi te dingin taupan thupang petahen hen kasiang doin ong lua hen la ama it na to akidim bol pi te hidin to ban tubang petahen lung damin di pakwin ding tau ni gwai tupa nang au yamom jaisu ma bol bol ni jaisun kwa nai ong chi na ya ong chi leken to ni ko chi ken lang ut kyam ja to pa nang pen mo ko wong it pa i je achitak di to ban tubang petahen no last ni eh kenong